Alo alo, chào mừng anh em à, đến với ca bóng đá, ca soi kèo nhá à, Ngày hôm qua à, thì anh em chúng ta ở trong nhóm cũng đã chiến thắng rực rỡ với những cái mã kèo mà mình đã đẩy cho anh em trong nhóm đúng không? Cũng như là ngày hôm nay thì mình có làm cho anh em cái trận đấu đấy là giữa Manchester City và Borussia Dortmund rồi Tuy nhiên thì mình cũng nói đấy là những cái kèo ở trên kênh ấy à, Có thể nó sẽ khác hoàn toàn so với những cái kèo mà mình sẽ quyết định đẩy trong nhóm nhé vì sao? À, những cái kèo hiện tại mình có gợi ý cho anh em chơi ở trên kênh thì ờ, còn cách à, trận đấu đến mười mấy tiếng đồng hồ. Đấy, thì cái việc mà kèo nó nhảy hay là cái tỷ lệ nó giảm xuống đấy là chuyện bình thường anh em. Nó lên nó xuống đấy là theo thời gian chứ không phải là mặc định là khi nào mà lên thì nó sẽ là như đấy cho đến hết trận đấu đúng không? Đấy. Thì sẽ có rất là nhiều những cái kèo mà mình có thể thay đổi khi mà trận đấu bắt đầu đấy thì tất nhiên là những cái ờ, kèo mà mình đẩy cho anh em thì mình cũng phải uh, nhận định cũng như là có một thời gian nhất định để mình có thể soi cho anh em những cái kèo chắc ăn để uh, uh, anh em chúng ta cùng uh, kiếm lợi nhuận cũng như là đầu tư uh, có lợi ở cái mùa bóng này đúng không? <clears throat> không phải là mình khoe khoang đâu nhưng mà thật sự mà nói thì tất cả những anh em ở trong nhóm à, từ đầu mùa bóng đến bây giờ thì chưa có ngày nào là anh em chúng ta không có lãi cả à, có ngày thì lãi một mã cũng được có ngày thì lãi đến tận cả mấy chục mã cũng ờ, là chuyện bình thường đấy thì chơi bóng mà anh em chúng ta chơi thì có cũng phải có thắng có thua đúng không tuy nhiên thì tổng kết lại một ngày hay là một tuần hay là một tháng thì anh em chúng ta có lãi là được lãi nhiều lãi ít thì cũng là tiền về túi của anh em thôi Đấy, ngày hôm qua thì chúng à, ở trong nhóm cũng đã đẩy cho anh em những cái trận đấu giữa Tottenham, Sporting Lisbon cũng như là Inter Milan và Dinamo Zagreb đúng không? Thì uh, tổng kết hai cái trận đấu đấy thì anh em chúng ta đi đến tận 7 mã cũng như là chiến thắng 5 mã này. Còn về cái trận đấu giữa Barcelona cũng như là Ajax Amsterdam uh, gặp uh, yeah, Atlético ấy thì uh, uh, chúng ta cũng đã chiến thắng đấy là cái uh, Ajax được chấp 1.25, Ajax với Liverpool chứ, được chấp 1.25 cũng như là cái xỉu 3.5. Tuy nhiên thì ở trận Barcelona thì chúng ta lại mất cái mã Barca cũng như là cái mã tài 3.5 thì trận đấu này hòa. Thì uh, chung quy lại thì tối ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã chiến thắng với 5 mã kèo đúng không? Anh em chúng ta cũng đã có lãi rồi. Thì uh, ngày hôm nay dạng sáng uh, ngày mai cũng như là tối tối ngày hôm nay sẽ diễn ra tiếp những cái trận đấu của cúp C1 và trận đấu mà mình à, nghĩ là dễ chúng ta có thể dễ dàng đầu tư cũng như là chơi được trong cái trận à, trong à, dạng sáng ngày mai đấy là trận đấu giữa uh, Macca Haifa và Paris Saint-Germain uh, đi với kèo luôn nhá hiện tại thì kèo đang là Paris Saint-Germain họ chấp Haifa là 2.25 anh em ạ 2.25 và hiện tại cái tài đang là 3.5 nếu mà nhìn theo cái tỷ lệ kèo này thì anh em chúng ta không cần phải đánh kèo chấp mà có thể đánh một là kèo tài hai là kèo chấp anh em nhá đấy với cái kèo chấp như này cũng như kèo tài như này thì đánh một trong hai mã này đúng không còn nếu như anh em mà thực sự muốn chơi cả hai mã cũng như là những cái mã góc mã à, thẻ mã tài hiệp 1 hay là mã trên dưới cái trận à, hiệp 1 thì anh em à, cứ phải đợi khi nào à, trận đấu vào và trận đấu diễn ra anh em chúng ta mới có thể quyết định được đúng không đấy thì anh em nào mà muốn đầu tư bóng đá cũng như là muốn kiếm tiền từ bóng đá thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Tele mình để ở phần mô tả cũng như là phần bình luận đấy thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin vào đấy mình sẽ hỗ trợ cho anh em và mình chắc chắn rằng những anh em nào mà đã trực tiếp nhắn tin cho mình là những anh em cũng đã cần sự giúp đỡ cũng như là anh em cũng đã thua tha xa bờ cũng khá là nhiều rồi thì anh em mới cần giúp đỡ chứ còn bình thường nếu như anh em mà tự chơi anh em có tiền anh em kiếm được tiền thì anh em chả cần phải nhắn tin cho mình làm gì đúng không đấy thì ờ, cũng giải quyết nhanh thôi anh em đã nhắn tin cũng như là đã cần mình hỗ trợ thì sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn còn với cái việc là vào nhóm của mình thì cũng phải có đạt được những cái yêu cầu mà mình đưa ra thì anh em mới được vào nhóm nhé và đảm bảo là để đảm bảo rằng là cái sự an toàn của tất cả những anh em chơi trong nhóm cũng như là gì có nhiều anh em hoặc là những cái thằng mà ờ, nó vào nó chỉ để xin kèo sau đấy nó phá nhóm của mình đấy để tránh những cái trường hợp như thế thì anh em cũng phải đạt được những cái điều kiện mà mình đưa ra thì anh em mới vào nhóm còn ờ, để nót lại cái trận đấu này đó nhỉ chúng ta sẽ đi một mã trước đi một trong hai mã anh em nhá đấy là PSG này à, trừ 2.25 đấy FT hoặc là anh em đi cái tài trừ 3.5 ờ, 3.5 anh em 3.5 FT nhá đấy à, đi một trong hai mã này ngay từ đầu cũng được tùy anh em thôi Đấy, còn uh, tất nhiên rồi, trên hay dưới, tài hay xỉu thì vẫn là quyền quyết định của anh em. Anh em nào trùng máu thì anh em theo mình, còn anh em nào ngược máu thì anh em có thể chơi ngược lại cũng được. Còn tất nhiên là những cái kèo quyết định cũng như là những cái kèo ăn chặt thì mình sẽ chốt ở trong nhóm cho anh em. Còn à, bây giờ thì à, cũng xin hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo thôi. Và cái thứ hai nữa đây là anh em à, cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhá để chúng ta sẽ xây dựng à, à, cái kênh bóng của chúng ta ngày càng mạnh hơn hiện tại thì đã có 2.890 sắp rồi đấy à, mình đang muốn cố gắng đạt đến cái mốc đấy là 3.000 sắp để à, anh em chúng ta cũng có thể giúp đỡ được nhiều anh em hơn và tất nhiên là trước những cái uh, trận đấu hay vào buổi tối cũng như là dạng sáng ngày mai thì ngày hôm nay cũng có khá là nhiều những trận bóng cỏ thì mình cũng có thể sẽ đẩy nhẹ nhàng cho anh em để anh em chúng ta có vốn anh em buổi chiều anh em kiếm một tí nữa đúng không đấy ở trong nhóm mình là thế mà cứ có kèo ngon cứ có kèo thơm thì cứ phải chia sẻ cho anh em để anh em chúng ta có kiếm được thêm đồng nào hay đồng đấy đúng không còn bây giờ thì uh, thôi đến đây thôi hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo nhé